Ờ, Duy Mạnh xin kính chào quý vị và các bạn à, Hôm nay ờ, Duy Mạnh xin chia sẻ với quý vị và các bạn về các cái mô hình mở cửa hàng giặt là tại Việt Nam à, Trong những năm gần đây đặc biệt là 1, 2, 3 năm trở lại đây thì cái mô hình làm cửa hàng giặt là đang là một cái xu thế phát triển rất mạnh tại Việt Nam và qua những cái thống kê từ các đơn vị cung cấp thiết bị máy giặt sấy là công nghiệp cung cấp ra thị trường cho thấy à, cái nghề làm giặt là công nghiệp đang là một cái à, xu thế phát triển là một cái nghề tương đối mới và nó đang là một cái xu hướng phát triển rất mạnh trong tương lai tại thị trường Việt Nam thì hôm nay à, Duy Mạnh xin à, chia sẻ đôi điều với quý vị các bạn về cái mô hình khởi nghiệp à, làm cửa hàng giặt là à, thứ nhất là khi mở một cửa hàng giặt là thì chúng ta hãy xét xem là cái mô hình này nó cần những cái điều kiện gì Đó. thì khi mà chúng ta mở một cửa hàng giặt là thì cái điều kiện để mở rất là đơn giản thôi à, thứ nhất là cần có cái mặt bằng và mặt bằng thì cũng không cần phải quá rộng à, thường thì nó chỉ nằm ở khoảng 30 40 50 mét vuông đó à, và tuy nhiên cũng có những à, cửa hàng mà cái diện tích rất là nhỏ chỉ có trên dưới 15 mét vuông cũng vẫn mở một cửa hàng giặt là và nếu như ở khu vực nông thôn thì có cái mặt bằng diện tích nó rộng hơn có thể là 5 6 70 mét thì những cái mặt bằng đấy lại càng lý tưởng đúng không ạ à, cái thứ hai đó là có cái nguồn điện đấy nguồn điện thì nếu như mà khi chúng ta sử dụng máy giặt là dân dụng đấy thì chúng ta chỉ cần là cấp điện à, một pha đó. còn nếu như chúng ta sử dụng à, thiết bị là máy giặt sấy công nghiệp thì chúng ta phải cần đến nguồn điện ba pha đó à, cái thứ ba là cái chi phí để mở cửa hàng giặt là hay chính là nguồn vốn thì tùy theo từng điều kiện của mỗi gia đình tùy theo từng quy mô mô hình thì cái số vốn để mở cửa hàng giặt là à, là khác nhau à, tuy nhiên rằng là nó sẽ dao động ở trong một cái khoảng mà chúng ta hay đầu tư thì thường nó nằm trong khoảng từ 100 triệu đến 200 triệu nhưng trong thực tế thì cũng có những cửa hàng chỉ đầu tư vài chục triệu vẫn mở một cửa hàng giật là và Duy Mạnh cũng từng tư vấn setup cho rất nhiều cửa hàng à, đầu tư với giá trị khá cao có thể là 5 600 triệu đến 1 tỷ hoặc hơn 1 tỷ đấy là những cửa hàng giặt là nhé hôm nay chỉ nói về cửa hàng giặt là không nói đến những cái xưởng giặt là lớn đó thì trở lại là cái điều kiện mà cần để mở cửa hàng giặt là chỉ có ba yếu tố thôi à, một là có mặt bằng này hai là có nguồn điện nước đúng không ạ nguồn điện nước và ba là có nguồn vốn à, như vậy thì cái việc mở một cửa hàng giật là nó có những cái yêu cầu đơn giản hơn so với việc chúng ta mở kinh doanh những cái ngành nghề khác à, ví dụ như là chúng ta mở nhà hàng ví dụ như chúng ta mở siêu thị ví dụ như chúng ta à, mở Ờ, một cái uh, mô hình kinh doanh mới nào đó hay một mô hình kinh doanh truyền thống nào đó thì à, cái thứ nhất là cái điều kiện để chúng ta à, cần mà chúng ta để chúng ta khai trương để mở một cái cái mô hình kinh doanh nào đó thì nó phải nhiều điều kiện hơn đúng không ạ ví dụ như làm một à, nhà hàng thì nó phải bao gồm rất nhiều yếu tố khác nữa Đấy, sắm sửa những vật dụng nọ vật dụng kia và à, những cái à, cấp phép nọ cấp phép kia thì chúng ta mới được hoạt động nhưng ờ, đối với làm giặt là thì rất là đơn giản và ngoài cái ba cái yếu tố đó thì những yếu tố khác nó cũng cực kỳ là thuận tiện cho những người khởi nghiệp cửa hàng giặt là ví dụ như về con người ấy, thì cũng chỉ cần à, một nhân sự chính thôi đó, một người đảm nhiệm chính về cái việc à, vận hành cửa hàng giặt là không cần phải nhiều người không cần phải thuê nhiều người như làm nhà hàng thì phải thuê đầu bếp thuê phục vụ đúng không ạ ờ, để thuê người dắt xe rất nhiều khoản chi phí phí khác đó. nhưng làm giặt là thì nhân sự chỉ cần à, một người thôi một người chính ạ và cái nữa là cái mặt bằng thì cũng không cần phải những cái mặt bằng nó quá đẹp ở ngoài mặt đường mặt tiền hay là phải thuê đắt tiền và chúng ta hãy sử dụng mặt bằng của chính gia đình nhà chúng ta kể cả làm cái mặt bằng mà tôn tạo lại từ à, Ờ, một cái nhà cũ không sử dụng hay là ngoài sân hay là ờ, kể cả là trong phòng khách chúng ta cũng làm được cửa hàng giặt là đó cho nên cái mô hình này thì uh, dễ triển khai không cần nhiều người và số vốn cũng không phải nhiều và nó có một cái điểm rất hay nữa đó là cái cái nghề giặt là nó cực kỳ an toàn bởi lẽ là cái việc mà nhu cầu của người dân chúng ta đi giặt những cái bộ quần áo này hay là đi à, giặt chăn này thì đấy là cái nhu cầu thiết yếu rồi đúng không ạ dù à, kinh tế à, tăng trưởng mạnh hay là có giảm hay chăng nữa thì đó vẫn là cái nhu cầu thường xuyên của con người chúng ta đó. cho nên là nó luôn luôn ổn định chứ nó không giống như một số cái ngành nghề khác nếu như chúng ta thấy giả giả sử như là về bất động sản mà kinh tế mà uh, suy thoái thì rất khó để mà bán đúng không ạ hay là bán những cái thứ đắt tiền như là xe sang ô tô chẳng hạn những cái ngành nghề đấy thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thị trường nhưng riêng cái nghề làm giặt này thì nó không ảnh hưởng bởi kinh tế thị trường đó và à, để mà mở một cửa hàng giặt ấy, thì nó cần ba cái yếu tố quan trọng ba cái yếu tố quan trọng hơn để mở một cửa hàng giặt là thành công à, thứ nhất đó là việc lựa chọn máy máy giặt máy sấy đấy ạ đúng không ạ thứ hai là sử dụng à, cái hóa chất trong ngành giặt là hay chúng ta còn thường gọi là nước giặt nước xả à, nước tẩy làm thơm vân vân đúng không ạ và cái thứ ba là à, cái kỹ thuật giặt là hay gọi là kinh nghiệm của cái nghề giặt đó nó cũng chỉ cần đòi hỏi chúng ta có ba cái yếu tố đó thôi Đấy. thì hôm nay uh, duy mạnh sẽ phân tích với à, quý vị à, từng yếu tố để chúng ta lựa chọn khi mà à, chúng ta có dự định tham khảo triển khai mở một cửa hàng làm giặt lá công nghiệp à, thứ nhất thì à, chúng ta sẽ trao đổi về máy giặt máy sấy thiết bị trong một cửa hàng giặt là à, thứ nhất thì về phân loại phân loại thiết bị thì tại thị trường Việt Nam à, nếu như mà chia ra xem các cái cái cái cái cái hình thức máy khác nhau thì có ba loại máy à, thứ nhất là người ta gọi là dòng máy giặt dân dụng Đấy. máy giặt dân dụng là những cái máy giặt mà có công suất nhỏ à, người ta sản xuất ra nhằm mục đích để giặt cho những cái đồ nhỏ à, ví dụ như giặt quần áo gia đình đó đó là cái nhu cầu mà à, sử dụng nhiều nhất của cái việc à, à, sử dụng cái máy giặt dân dụng đó. tuy nhiên khi mà làm cửa hàng giặt là thì người ta cũng có thể đầu tư máy giặt dân dụng thì cái này nó có ưu điểm gì ưu điểm là vốn thấp đó chúng ta chỉ cần mua khoảng hai cái máy giặt hoặc hai cái máy sấy dân dụng tổng vốn nó chỉ rơi vào khoảng 50 triệu đó là tiền thiết bị đã đầu tư được một cửa hàng giặt nho nhỏ rồi những nhược điểm là gì nhược điểm là cái máy này thì cái khả năng làm việc của nó nó không làm được nhiều việc tức là cái khối lượng công việc trong một khoảng thời gian nó giải quyết không được nhiều thì dẫn đến là cái thu nhập nó cũng không cao và nếu như cho nó làm việc dài giờ trong một ngày ấy, thì à, cái độ bền cái tuổi thọ của thiết bị nó cũng không được à, bền lâu đó và một nhược điểm quan trọng nhất nữa chúng ta phải lưu ý đó là cái máy giặt dân dụng thì không thể à, giặt những cái đồ to và lại sạch được ví dụ như là giặt giặt chăn giặt rèm giặt à, gấu bông chẳng hạn thì những cái đồ đấy mà chúng ta giặt bằng máy dân dụng thì cái chất lượng sau khi giặt xong nó không được sạch lắm đấy nó không thể sạch bằng máy công nghiệp được à, thì việc mà chúng ta mở cửa hàng giặt để xử lý đồ cho bà con dân sinh thì máy dân dụng không phải là ưu thế Đó. À, loại máy thứ hai là loại máy bán tự động máy bán tự động hay người ta còn gọi là máy giặt công nghiệp cổ điển đó. đấy thì máy giặt công nghiệp à, bán tự động thì nó có một ưu điểm là cái lồng của nó khá to thường những cái máy giặt công nghiệp à, cổ điển này thì một mẻ nó phải giặt cho chúng ta à, những cái công suất mà phổ biến thì nó cũng phải 4 5 6 7 cái chăn trên một mẻ ưu điểm thứ hai là giá cả của nó nó cũng khá là hợp lý đó nó cũng không phải là quá đắt đỏ nhưng trở lại thì nhược điểm của nó là gì à, cái nhược điểm của nó nhược điểm lớn nhất của nó đó là khi chúng ta vận hành thì rất là bất tiện và vất vả cho cái người làm giặt là vì cái máy đấy nó nó cổ điển thì một chương trình giặt của nó nó không được tự động mà nó phải cần cái sự thao tác điều khiển của cái người vận hành ví dụ như bấm nút cho nó bắt đầu nó giặt này bấm nút cho nó cấp, cấp nước này rồi là phải bấm nút thì nó mới bắt nó mới xả nước này đấy tức là chúng ta cứ luôn phải đứng cạnh máy để canh trong quá trình nó làm việc chúng ta không thể rời đi để làm công việc khác đúng không ạ và cái tốc độ vắt của máy công nghiệp thì thật ra nó không vắt được nếu như mà chúng ta à, ngày nay có mua những cái máy mà có một số đơn vị người ta cải tiến thì cái tốc độ vắt của nó nó cũng chỉ một hai trăm vòng trên một phút thôi thì với tốc độ đấy thì nó chỉ gọi là ép cho nước ra cơ bản thôi chứ còn lượng nước mà nó động vào đồ vải vào chăn thì còn rất nhiều đó à, cho nên nếu người làm giặt là sức khỏe mà yếu chẳng hạn phụ nữ hay là học sinh mà làm giặt là thì phải bê những cái chăn rất là nặng đó và giặt xong nó không bắt được thì chúng ta lại phải chuyển nó qua một cái máy bắt là một cái bắt bắt ly tâm đấy bê đồ từ máy giặt sang máy máy bắt thì cái công đoạn này thì nó mất sức này vất vả này và nước ở chăn là đồ vải nó cứ rơi chảy ra sàn nhà ở cái khu vực cửa hàng của mình đó à. thì nó dẫn đến một cái nhược điểm nữa là cái thẩm mỹ trong cái không gian cửa hàng giặt của mình nó rất là xấu nó bẩn đấy không gian ẩm thấp đôi khi làm việc là phải đi ủng mà khách hàng người ta mang đồ đến là người ta nhìn thấy cái cái hình ảnh trong cái cửa hàng này thì thật sự là nó không bắt mắt đó thì khó mà cạnh tranh được với những cái cửa hàng mà người ta sạch sẽ hơn khang trang hơn thẩm mỹ hơn đúng không ạ Đó. À, loại máy giặt thứ ba đó là máy giặt công nghiệp hiện đại máy giặt công nghiệp hiện đại thì nó có cái ưu điểm đó là thứ nhất nó là dòng hiện đại thì nó cho cái chất lượng giặt sau khi giặt là sạch nhất trong các loại máy giặt có mặt trên thế giới bây giờ ví dụ chúng ta giặt đồ chăn to chúng ta giặt đồ dèm hay phông bạt bàn ghế sự kiện đấy những cái đồ đấy thì nó bẩn và nó to mà muốn giặt được nó thì giặt những cái máy khác là là rất khó để cho nó sạch đấy, nhưng giặt máy giặt công nghiệp thì sẽ cho chất lượng là sạch nhất đó và cái thứ hai là chương trình giặt của nó được cài đặt tự động hoàn toàn đó. cài đặt tự động hoàn toàn thì cái người vận hành làm việc nó sẽ nhàn nhã hơn ví dụ trong quá trình mà máy giặt nó đang giặt đồ ví dụ giặt chăn chẳng hạn trong quá trình một cái máy đang giặt 3 hay là 4 hay là 5 chiếc chăn thì cái người vận hành cửa hàng đấy hoàn toàn có thời gian để đi làm việc khác có thời gian để đi gấp đồ có thời gian để đi trả đồ hay có cái thời gian để làm cái công việc khác trong gia đình đấy hay là các cô các chị có thể đi đón con đón cháu trong khi ở nhà máy nó vẫn đang làm việc Đấy. thì và cái đặc điểm thứ ba nữa là cái độ bền tuổi thọ của máy giặt công nghiệp dòng máy giặt công nghiệp hiện đại nó rất là cao à, đôi khi là chúng ta nếu chúng ta mua những cái máy giặt công nghiệp chọn những cái dòng máy có kết cấu cơ khí tốt bền vững thì chúng ta có thể sử dụng nó đến 20 năm 30 năm đó thì à, có khi là chúng ta một người mà khởi nghiệp với mô hình diệt là là cả một quá trình làm nghề chỉ cần dùng một bộ máy thôi không cần phải thay đổi không cần phải nâng cấp đúng không ạ đó, nếu chúng ta chọn những cái bộ máy chất lượng kết cấu cơ khí tốt Đấy. nhưng trở lại là cái giá cả của nó thì cũng có thể nói đấy là một cái nhược điểm nhược điểm của cái máy này đó là giá của nó nó sẽ tương đối cao không thể đầu tư mà ba bốn năm mươi triệu để có thể có một cái mô hình giặt là sử dụng máy giặt công nghiệp được mà sử dụng máy giặt là máy giặt máy sấy làm giặt là bằng máy công nghiệp thì cái số vốn chúng ta phải bỏ ra nó phải à, có cả máy giặt và máy sấy nhá thì tối thiểu nó phải rơi vào khoảng từ 80 triệu trở lên đó 80 100 120 150 180 200 đấy đây là cái cái cái khoảng giá mà thị trường đang đầu tư nhiều thì phải nằm trong cái, cái khoảng vốn như vậy từ 80 triệu đến 20 200 triệu Đó. Dạ. À, thì trên đây là duy mạnh khái quát qua cho quý vị và các bạn về các dòng máy đó một là máy dòng máy dân dụng đúng không ạ hai là dòng máy bán tự động và ba là dòng máy công nghiệp hiện đại thì chốt lại ở đây là nếu chúng ta muốn làm một cái nghề lâu dài chất lượng phục vụ khách hàng là tốt nhất máy bền nhất nhiều ưu điểm nhất nhiều ưu việt nhất thì chúng ta phải sử dụng dòng máy giặt công nghiệp hiện đại và với số vốn để đầu tư bao gồm cả máy giặt và máy sấy nó phải trong khoảng tài chính từ 80 triệu đồng trở lên và cái mức tài chính 80 triệu đồng trở lên đến trăm rưỡi 200 là cái khoảng vốn mà nhiều người đang đầu tư đó. Ừ, còn là một điều nữa điều thứ hai để cửa hàng làm giặt là thành công đó là vấn đề hóa chất trong ngành giặt là Đấy. thì à, Duy Mạnh xin chia sẻ với quý vị và các bạn như thế này à, thứ nhất là chúng ta có thể nói cái vai trò quan trọng của cái hóa chất giật là đấy. nó quan trọng như là gia vị cho một người đầu bếp nấu ăn nếu một người đầu bếp rất là giỏi một người đầu bếp được gọi là vua đầu bếp đúng không ạ nhưng không cung cấp cho người ta gia vị mà chỉ cung cấp cho người ta rau củ quả thịt cá thôi chẳng hạn đúng không ạ thì người ta cũng không thể chế biến ra được những cái món ăn ngon đúng không ạ thì trong giặt là cũng vậy quý vị có máy tốt hiện đại quý vị có kinh nghiệm xử lý vết bẩn có kinh nghiệm của nghề làm giặt nhưng quý vị không có hóa chất giặt là phù hợp thì chúng quý vị cũng không thể à, mang lại những cái chăn những cái bộ quần áo hay là những cái rèm trả cho khách hàng nó vừa sạch sẽ mềm mại thơm dịu tơi xốp thơm tho được đúng không ạ đó thì trên thị trường thì lại về cái hóa chất giặt là thì nó lại đa dạng phong phú vô cùng đó chúng ta bây giờ là quan tâm đến ô tô thì nó cũng chỉ có vài chục hãng thôi quan tâm đến xe máy nó cũng chỉ chỉ vài chục hãng thôi đúng không ạ đó quan tâm đến điện thoại nó cũng chỉ vài chục hãng thôi nhưng quý vị mà tìm hiểu vào cái các cái loại nước giặt trên thị trường Việt Nam ấy thì nó có tới cả vài nghìn loại đó, vài nghìn loại nước giặt nước sạch thì vậy chi nếu chúng ta làm nghề giặt là thì chúng ta chọn là mua cái nước giặt nước xả nào Đó. thì duy mạnh xin chia nó ra làm ba phân khúc à, phân khúc thứ nhất là những dòng nước giặt à, nhập từ nước ngoài về hay là hàng sách tay cũng được tức là những cái dòng nước giặt nước xả mà được sản xuất ở bên các nước khác bên nước ngoài những nước phát triển đó ví dụ như là chúng ta ờ, dùng nước giặt của Hàn Quốc của Singapore của Anh của Pháp của Mỹ vân vân đúng không ạ thì nhìn chung những dòng nước giặt này thì nó có ưu điểm gì thứ nhất đây là những dòng nước giặt mà về cái mức độ an toàn ấy an toàn cho người sử dụng đồ vải an toàn cho người giặt an toàn cho máy rất là cao vì đây là những nước phát triển thì người ta à, sản xuất ra những cái dòng nước giặt rất là an toàn thân thiện với con người và môi trường à, nhưng cái nhược điểm của nó nhược điểm của nó đó là khi dùng tại Việt Nam thì nó có hai cái vấn đề một là cái việc giá thành của nó nó, nó khá là cao không muốn nói là nó rất cao đôi khi là một can nước giặt à, của Hàn Quốc chẳng hạn chúng ta mua có thể đến 2 triệu đồng đấy thì với những can nước giặt như vậy mà chúng ta mua về để phục vụ cho cửa hàng giặt chăn đó thì cái chi phí trên một cái chăn nó sẽ bị nâng lên nó nâng lên thì cái lợi nhuận trên một cái chăn của chúng ta sẽ bị giảm đi đúng không ạ và cái việc mà chúng ta là người làm kinh tế đã qua cái mô hình giật lá ấy, thì không ai mong muốn cái điều này chúng ta phải muốn là làm sao mà chất lượng phục vụ khách hàng vẫn tốt mà chi phí nó phải giảm đó và một điểm nữa của cái các cái dòng nước giặt là nước ngoài này đó là tức là tôi gọi là cái nồng độ mà tẩy ấy Đấy, thì nó nó nó khá thấp Đấy, tức là cái nồng độ mà, à, mà, mà để cho nó làm bong cái vết bẩn ấy, thì nó nó không mạnh đâu nó không mạnh lắm đâu bởi vì nước ngoài những nước phát triển thì đồ người ta khá là sạch nó cứ như kiểu là đồ chúng ta mặc đi à, dự đám cưới hay là dự tiệc thôi đồ, đồ rất là sạch nhưng chúng ta làm cửa hàng giặt là thì chúng ta sẽ gặp những cái đồ đa số là những đồ rất bẩn đó ví dụ đồ à, chúng ta phục vụ các anh các chị đi à, làm công việc nặng đúng không ạ thì mồ hôi rất nhiều hay giặt chăn cho các gia đình thì Ừ, cái văn hóa của Việt Nam nó đang như vậy một năm người ta chỉ giặt chăn một lần hai lần thôi đó thì các bạn hình dung thử ví dụ cái áo trắng của tôi này tôi mặc một ngày sau đó thì đi đường hay là mồ hôi thì về nó rất là bẩn rồi đúng không ạ cổ áo hay là cánh tay đặc điểm đặc biệt là hai chỗ đấy rất là bẩn đó nhưng nếu như cái chân chúng ta đắp cả năm cả một vụ đông như vậy ngày nào cũng đắp từ tối đến sáng đúng không ạ vâng và nhất là nam giới mồ hôi rất là nhiều mồ hôi dầu thì sau đó chúng khách hàng mang cái, cái chăn ra cửa hàng chúng ta giặt ấy, thì cái chăn ấy thực sự rất là bẩn giả dạ thiết cái chăn đấy là màu trắng tinh chẳng hạn thì nó rất là bẩn nhưng chăn nó thường là chăn màu chúng ta không nhìn được mắt thường nó nó, nó không hiện hết cái vết bẩn lên thôi đấy. thì những cái dòng à, nước giặt của nước ngoài mà xử lý những đồ cực kỳ bẩn đấy thì thật sự là nó cũng không hiệu quả lắm đấy nó cũng không hiệu quả lắm không phải tất cả nhé nhưng mà đa số là như vậy đấy thì thứ nhất là cái loại nhóm nước giặt thứ nhất là nước giặt là đắt tiền và nhập hay là sách tay từ nước ngoài về mà để dùng làm trong cửa hàng giặt là cũng không phù hợp đó à, cái nhóm à, nước giặt thứ hai là những cái nhóm nước giặt giá rẻ hay là chúng ta còn gọi là hóa chất cỏ ấy. Đó. thì những cái loại này là nó chiếm cái cái số lượng cực kỳ nhiều trên thị trường tức là chúng ta nghe đến tên của nó khá là lạ mà cũng rất ít người dùng Đấy, người ta à, bán nhỏ lẻ và nó nghe nó không quen tai lắm đúng không ạ hoặc là tra trên internet nó cũng không có giấy tờ đầy đủ hay là uh, nguồn gốc rõ ràng cái đấy gọi là hóa hóa chất cỏ hóa chất giá rẻ thì những dòng này thì nó có một cái ưu điểm rất lớn là giá giá chúng ta mua nhập vào nó rất là rẻ đôi khi chỉ có mấy chục à, nghìn một can thôi thậm chí là can rất to can 5 lít 10 lít luôn đấy thì cái ưu điểm của nó là là rẻ nhưng ngược lại thì cái nhược điểm của nó làm cho chúng ta không thể yên tâm được đó, đó là một là cái chất lượng giặt đổ ấy, nó cũng không được đảm bảo lá đồ có thể là không được sạch này không được thơm này hoặc là có cái những mùi hương mà mà nó còn gây ra sự khó chịu đối với những người mà dị ứng với mùi đấy à, cái nữa à, đó là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người làm giặt hoặc sức khỏe của người mặc đồ sử dụng đồ vải đấy nếu chúng ta sử dụng dòng hóa chất giá rẻ thì nó sẽ có cái nhược điểm như vậy và cái nhóm hóa chất thứ ba cái nhóm nước giặt thứ ba à, phù hợp hơn đó là những dòng nước giặt nước xả à, có cái nguyên liệu tốt có cái công thức sản xuất tốt nhưng nó phải được sản xuất pha chế đóng gói thành phẩm tại Việt Nam đó thì à, nó thứ nhất là về giá cả thì nó ở mức hợp lý tức là nó sẽ rẻ hơn nhiều so với cái dòng nước giặt mà chúng ta nhập từ nước ngoài về nhưng chắc chắn là nó sẽ phải đắt hơn cái dòng nước giặt à, hóa chất cỏ rồi đúng không ạ đó đấy là về giá là nó hợp lý và thứ hai về chất lượng của nó nó cũng là chất lượng phù hợp với văn hóa sử dụng đồ vải hay là văn hóa ăn mặc tại Việt Nam tức là nó hoàn toàn xử lý được những cái vết bẩn cứng đầu nó hoàn toàn xử lý được những cái à, vết bẩn khác nhau tại thị trường Việt Nam đúng không ạ như là chè cà phê à, vết bẩn do mồ hôi lao động vân vân đó thì mỗi một cái vết bẩn khác nhau thì nó đều có những cái hóa chất nó có những loại à, nước chuyên dụng để xử lý vết bẩn đó thì nếu như mà quý vị các bạn mà bắt đầu mở một cửa hàng giặt là và chưa có một cái kiến thức gì về hóa chất đấy mà mình tự mình đi mầy mò tìm hiểu thì cũng sẽ mất thời gian khá nhiều để lựa chọn sàng lọc ra được cái loại à, nước giặt nước xả phù hợp và đôi khi trong quá trình đấy mình còn phải trả giá ví dụ trả giá là hỏng đồ hay trả giá là mua về hàng chất lượng không tốt hay là trả giá mua phải những hàng nó quá đắt thì lợi nhuận trên cái chăn nó bị thấp đúng không ạ đó thì yếu tố thứ hai các bạn cần phải quan tâm à, ngoài cái máy ra ngoài cái máy giặt máy sấy ra thì mở cửa hàng giặt là cần phải quan tâm đến nước giặt nước sạch yếu tố thứ ba đó là cái kinh nghiệm làm giặt là kinh nghiệm nghề giặt Đấy. thì trở lại câu chuyện là à, cái vai trò của kinh nghiệm làm giặt là ấy, nó nó rất là quan trọng tôi lại trở lại nếu như mà trong ẩm thực ấy vai trò của người đầu bếp là quan trọng thế nào thì cái vai trò của người có cái kinh nghiệm làm giặt là nó cũng quan trọng như cái người đầu bếp trong nấu ăn nếu như bây giờ cấp cho các bạn đầy đủ nguyên vật liệu để nấu ăn đầy đủ gia vị nhưng chúng ta không có kinh nghiệm nấu ăn không phải là đầu bếp thì cũng không thể tạo ra những cái món ăn nó ngon được đúng không ạ thì bây giờ cấp cho chúng ta máy giặt công nghiệp hiện đại cấp cho chúng ta nước giặt nước xả phù hợp đó nhưng chúng ta không có cái kinh nghiệm để xử lý vết bẩn không có cái kinh nghiệm phân loại đồ không có cái quy trình trong cái việc à, làm giặt là thì chúng ta cũng không có cái chất lượng tốt để phục vụ khách hàng được đó do vậy mà khi chúng ta mở cửa hàng giặt là thì yếu tố kinh nghiệm làm giặt là một yếu tố quan trọng nếu chúng ta không có kinh nghiệm thì chất lượng giặt đồ trả cho khách nó không tốt và dẫn đến là mất khách và dẫn đến là vắng khách à, dẫn đến là chúng ta không thể cạnh tranh được với các cái cửa hàng giặt xung quanh khu vực nhà mình đúng không ạ thì à, đối với các cái đơn vị bán máy trên thị trường Việt Nam thì về phần lớn về phần lớn anh chị nhé về phần lớn là người ta tư vấn về máy và bán máy đó chứ còn tỷ lệ mà các đơn vị vừa bán máy và vừa có cái kỹ năng kinh nghiệm về xử lý vết bẩn kinh nghiệm trong ngành giặt thì thật sự là không nhiều đó cho nên là khi quý vị mà định à, mở cửa hàng làm giặt thì hãy tìm hiểu cho nó kỹ đúng không ạ tìm hiểu kỹ để lựa chọn đơn vị vừa cung cấp cho mình thiết bị vừa hướng dẫn đào tạo nghề cho mình thì à, sau khi mà mình mở cửa hàng thì mình, mình yên, yên tâm để phục vụ cho bà con cho khách hàng được đúng không ạ thì à, đối với à, đơn vị của chúng tôi thì có đội ngũ hướng dẫn khách hàng cả về sử dụng định lượng hóa chất nước giặt nước xả như thế nào cho phù hợp cả về hướng dẫn là kinh nghiệm để xử lý những cái đồ vải khác nhau ví dụ như giặt chăn bẩn nhiều như thế nào tẩy chăn màu trắng thì như thế nào à, giặt sấy quần áo à, lông vũ thì như thế nào đúng không ạ hay là giặt là những cái đồ váy ren của phụ nữ như thế nào đồ len thế nào áo vest thế nào đồ nhung lụa thế nào áo da áo dạ thế nào hay áo lông thú như thế nào đúng không ạ đó cái những cái áo thời trang đắt tiền như thế này thì thường sẽ ở những khu vực mà à, có đời sống phát triển hơn như ở thị trấn thành phố đó ở nông thôn thì sẽ ít hơn hoặc ít gặp nhưng ở những đơn vị như thành phố thì chúng ta à, phải lưu tâm đến cái việc có học được cái nghề giặt là thì lúc mình phục vụ khách hàng nó mới đảm bảo cái chất lượng và à, tiếp theo nữa thì à, tôi sẽ xin chia sẻ với quý vị và các bạn là mô hình mở cửa hàng giặt giả ừ, với mỗi một cái khu vực địa lý khu vực dân cư mật độ dân cư khác nhau thì chúng ta phải lựa chọn cái mô hình cửa hàng giặt là khác nhau chứ chúng ta không thể thích một cái mô hình nào đó xong lại bê cái mô hình đấy về nhà mình để mình mở cửa hàng giặt là được nếu quý vị và các bạn làm như vậy thì có thể dẫn đến người ta gọi là thất bại Đấy, hay người ta gọi là đầu tư không phù hợp ví dụ bây giờ chúng ta đang là định đầu tư một cửa hàng giặt là tại một huyện ở tỉnh tức là ở khu vực nông thôn và chúng ta lại thấy một cái cửa hàng giặt là tại Hà Nội à, rất là nhiều thiết bị rất là nhiều khách mà chúng ta lại ốp đúng cái mô hình thiết bị ở cái cửa hàng ở Hà Nội về với một cái xã huyện ở tỉnh chúng ta làm thì như vậy là à, cái chi phí đầu tư ấy nó sẽ không hiệu quả đấy nó sẽ không hiệu quả thì không hiệu quả thì nó là dấu hiệu của thất bại đúng không ạ nên làm sao cái số vốn của mình bỏ ra nó phải tối ưu nhất bỏ một đồng ra là nó hiệu quả nhất không lãng phí đồng nào cả đấy thì à, mình à, xin trao đổi à, về các cái mô hình như sau thứ nhất là mình phải phân tích là các cái khu vực địa lý đấy thì nó sẽ phân ra như là khu vực thành phố thành phố khu vực thành phố thì cái nhu cầu giặt dân sinh nó sẽ bao gồm phong phú các loại đồ từ đồ bình dân cho đến đồ cao cấp đấy thì nếu như mà bỏ qua vốn của khách hàng nhé thì như vậy thì trong một cửa hàng chúng ta phải có những thiết bị quan trọng tối thiểu phải có đó là máy giặt ướt công nghiệp máy sấy khô công nghiệp hai cái máy này thì để dùng để giặt và sấy những đồ to như chăn gối rèm à, thú bông đúng không ạ đó thứ hai là máy giặt nhỏ máy sấy nhỏ hay là máy giặt máy sấy dân dụng đúng không ạ để làm gì để giặt quần áo ký quần áo cân đấy đúng không ạ giặt quần áo cân cho sinh viên cho các anh chị cô chú công nhân cho các hộ gia đình người ta có nhu cầu mang quần áo sinh hoạt ở nhà người ta mặc hàng ngày lao động hàng ngày người ta đi giặt thì dễ giặt ở máy giặt dân dụng nhỏ và máy sấy dân dụng nhỏ và một thiết bị nữa cần phải có đó là máy giặt khô đó máy giặt khô thì à, nhân tiện thì tôi cũng xin nói thế nào là máy giặt khô máy giặt khô trước hết thì nó là một cái máy giặt để giặt đồ nhưng nó không sử dụng đến nước không sử dụng đến nước để đồ nhào lộn trong nước mà thay vì dùng nước thì nó sẽ dùng một cái loại hóa chất đó hay, hay người ta gọi là một cái loại dầu hydrocarbon đấy thì cái dầu hydrocarbon này nó có nhiệm vụ là vừa thay nước và thay cả xà phòng luôn để làm sạch đồ thì cái hydrocarbon này nó có cái ưu điểm là à, thứ nhất là nó làm sạch đồ này thay cả nước và cả xà phòng này thứ hai là nó không phá cái cấu trúc của vải tức là ừ, cái cái cái cái đồ vải mình cho vào máy giặt có cái cấu trúc vải như thế nào thì cơ bản là sẽ giữ nguyên chứ nó không nó không làm co giãn hay là phá cái cấu trúc của vải cái thứ ba là nó không làm phai màu của đồ vải đấy nó không làm phai màu à, tuy nhiên tôi phải đính chính đây là những đồ vải đồ vải bình thường nhé cần trừ những cái đồ vải mà cái cái cái chất lượng à, màu trên đồ vải này nó nó quá kém thì không nói đến nhưng những cái vải thông thường thì nó không làm phai cái cái màu vải ra đấy và à, nó bảo vệ vải nó bảo vệ vải đấy thì chính là những cái ưu việt đấy và đặc biệt nhất là cái quan trọng nhất là cái việc mà nó giữ cấu trúc của vải không bị thay đổi ấy. tức là cái áo vest giặt vào thì nó cũng không co giãn ra nó không làm mất form cái váy của chị em phụ nữ giặt trong cái đồ đấy nó cũng không làm co giãn nó cũng không làm mất form hay là giặt những cái đồ à, áo lông thú chẳng hạn thì nó cũng không làm co rúm lại đấy thì đấy là những cái ưu điểm của máy giặt khô hay người ta còn gọi là giặt khô là giặt cao cấp đấy thì cái cái máy giặt này thì vừa đối với những cái thành phố và cái khu vực dân cư mà có đời sống cao ấy, thì các cái cửa hàng giặt là muốn cạnh tranh tốt thì phải sử dụng máy giặt khô đấy nhưng chúng ta lại bê một cái mô hình à, ở thành phố khu vực sầm uất này về một khu vực ở nông thôn đấy thì nó không phù hợp không phù hợp ở đây là gì tức là ở nông thôn thì người ta đi giặt quần áo ký là rất ít hoặc là không có hoặc là quần áo thời trang cao cấp cũng không có hoặc rất ít đó thì nếu như chúng ta đầu tư máy giặt khô nếu chúng ta đầu tư bộ máy giặt dân dụng thì nó nó nó nó trở thành là không hiệu quả đấy thì đấy là thứ nhất là mô hình ở thành phố thì thường phải có cả ba dòng máy cả ba loại tức là máy giặt sấy nhỏ này máy giặt sấy công nghiệp và máy giặt khô tất nhiên là tôi chỉ kể về dòng máy thôi chứ chưa nói đến số lượng số lượng máy thì nó liên quan đến là số vốn và cái việc là thị trường của mình nhiều khách hay ít khách và mình định à, đầu tư tập trung ở cái mức độ như thế nào nữa cơ Đấy. thứ hai mô hình thứ hai là uh, mô hình ở khu vực uh, khu công nghiệp Đấy. khu vực khu công nghiệp thì đặc điểm ở khu vực khu công nghiệp hay là hay là khu vực các trường đại học ấy thì ừ, cái việc mà giặt quần áo ký cũng khá nhiều giặt chăn giặt gối giặt gấu bằng cũng nhiều thì tối thiểu là chúng ta phải đầu tư cả về máy giặt công nghiệp và máy giặt dân dụng thì máy to thì giặt đồ to máy nhỏ thì giặt đồ đồ nhỏ đúng không ạ đó còn đối với khu vực ở nông thôn đấy, ở nông thôn hay là ở các tỉnh ấy, các huyện tuyến huyện đến xã thì chúng ta sẽ tập trung vào việc phục vụ giặt những đồ to như cho bà con ví dụ như là giặt chăn giặt gối giặt rèm giặt gấu bông đúng không ạ đấy và còn có thể là giặt đệm cho bà con giặt ghế sofa nữa cơ thì cái đấy thì để dùng thiết bị gì để giặt đệm bông ép hay là giặt ghế sofa hay giặt thảm thì quý vị có thể là à, qua tư vấn trên số hotline tôi sẽ tư vấn kỹ hơn nhưng trong nội dung này thì tôi xin tập trung vào cái việc mua máy giặt máy sấy đấy thì đối với ở nông thôn thì chúng ta chỉ cần hai cái thiết bị cơ bản đó là máy giặt và máy sấy công nghiệp Đấy. và nói về máy giặt máy sấy công nghiệp thì nó lại có nhiều dòng máy khác nhau nhiều mức công suất khác nhau và giá cả của nó cũng khác nhau Đấy. Thì, thì chúng ta nên đầu tư những loại máy nào Đấy. thì về trong máy giặt công nghiệp mà nếu phân loại theo mức độ sử dụng thì nó sẽ chia làm hai loại một là máy mới nhập khẩu nguyên chiếc tức là máy mới tinh chưa bán chưa sử dụng trên thị trường Đấy, gọi là máy mới và hai là dòng máy đã qua sử dụng Đấy, dòng máy đã qua sử dụng Đấy, thì thường nhé, nói công bằng là thường mà chúng ta đầu tư làm cửa hàng giặt lá ấy, thì tỷ lệ chọn mua máy giặt máy sấy đã qua sử dụng sẽ chiếm số nhiều hơn chiếm số nhiều hơn tại vì sao tại vì thứ nhất là nó giải quyết được đủ cái điều kiện cần cho cửa hàng giặt là máy hiện đại giặt sạch đúng không ạ cái thứ hai là cái chi phí đầu tư ban đầu nó nó vừa phải nó nó hợp với túi tiền của nhiều hộ gia đình hơn Đấy còn về máy mới thì đương nhiên nó đáp ứng cho mình cả về là máy hiện đại rồi này cả về độ bền rồi này nhưng cái vốn đầu tư thì thường nó sẽ cao hơn nó sẽ cao hơn so với ờ, máy đã qua sử dụng đấy à, trở lại là mô hình nông thôn thì chúng ta thường sẽ đầu tư về máy giặt công nghiệp và máy sấy công nghiệp hai thiết bị chính tuy nhiên lại thêm một yếu tố nữa là nếu có những hộ gia đình gọi là cái số vốn lại rất nhỏ đúng không ạ số vốn rất nhỏ mà đầu tư cả cặp máy thì tài chính không đủ Đấy, thì vậy chi là ở nông thôn thì hoàn toàn có thể đầu tư mua nguyên máy giặt Đấy, nếu vốn nhỏ thì chúng tư nguyên máy giặt còn phương án làm thơm Đấy, phương án làm thơm thì còn phương án là sấy khô đúng không ạ thì chúng ta sẽ sấy bằng phơi nắng làm khô bằng phơi nắng Đó, làm khô bằng phơi nắng à, thì chúng ta sẽ không phải đầu tư máy sấy những uh, gia đình ở nông thôn thì thường có sân vườn rộng chúng ta sẽ làm cái giàn phơi để chúng ta phơi đồ Đấy. và trong cái đầu tư cái máy giặt thì về gọi là về theo cái thiết kế máy giặt ấy thì nó lại có hai loại là máy giặt chân cứng và máy giặt chân mềm máy giặt chân mềm là loại máy giặt mà nó có cái ưu điểm lớn là tốc độ vắt của nó cao tốc độ vắt của nó đối với chân mềm thì thường nó phải dao động trong khoảng 750 vòng cho đến 900 vòng trên một phút tùy vào hãng máy tùy vào công suất máy Đấy, 700 vòng 50 vòng đến 900 vòng và khi lắp đặt ấy, thì ví dụ ở dưới cái khu vực lắp đặt cái sàn nhà ấy, đã là đổ một cái lớp bê tông bình thường rồi thì chỉ cần đặt máy lên trên chốc thôi Đấy, là chúng ta lắp đặt và vận hành à, tuy nhiên căn cứ theo hai cái ưu điểm rất lớn tôi vừa nói thì giá của máy giặt chân mềm sẽ cao hơn máy giặt chân cứng còn máy ra chân cứng thì nhược điểm về giá thì tốt rồi đúng không ạ nó sẽ mềm hơn giá chân mềm nó sẽ thấp giá hơn máy giặt chân mềm nhưng nó có hai cái nhược điểm đi ngược lại với máy chân mềm đó là à, cái tốc độ vắt của máy chân cứng thì nó nó thấp nó nằm trong khoảng à, 550 đến 600 vòng trên phút thường nó trong khoảng đấy, đấy. và cái kết cấu cơ khí của nó ấy, thì nó không có cái hệ thống giảm chấn không có hệ thống lò xo hay là thụt hay là bóng khí Đấy. để nó triệt tiêu cái lực văng cái lực à, vắt ly tâm cái lực rung lắc khi mà máy nó vận hành đặc biệt là nó vắt đi Đấy, nó không có cái hệ thống triệt tiêu lực do vậy mà khi máy nó vận hành nó vắt ấy, thì cái lực à, ly tâm thì nó được truyền vào cái khung máy Đấy, chuyển vào chân máy Đấy. thì nếu như mà chúng ta cứ để cái máy trên sàn nhà ấy, thì là nó sẽ xảy ra hiện tượng là máy nó bị rung lắc mạnh nó xê dịch chỗ đấy thì để khắc phục cái điểm này thì chúng ta phải đổ một cái bệ bê tông một cái bệ bê tông ở dưới đất đó, sau đó có cái hoặc là có cái cốt thép ở trong bệ bê tông đấy sau đó chúng ta sẽ phải bắt bu lông chân máy để cố định xuống cái cái cái bệ bê tông đấy thì khi máy nó bắt thì à, máy nó đứng yên một chỗ nó không rung lắc nữa nó không xê dịch nữa Đấy. thì chính hai cái nhược điểm là một là tốc độ bắt thấp hơn máy chân mềm và hai, hai là cái lắp đặt phải đổ bệ bê tông thì giá của máy chân cứng thường thấp hơn so với máy chân mềm à, thì đối với mỗi một gia đình điều kiện khác nhau đối với mỗi một khu vực địa lý khác nhau thì chúng ta sẽ lựa chọn cái thiết bị để mở cửa hàng giặt là khác nhau đấy và ở bên đơn vị chúng tôi thì cung cấp đầy đủ tất cả các cái dịch vụ cho nghề giặt là công nghiệp đó ví dụ ở những cái xưởng giặt lớn thì cái số lượng thiết bị nó không phải là chỉ là một hai ba cái máy giặt máy sấy mà số lượng nó rất là nhiều nhiều máy giặt nhiều máy sấy máy là lô máy gấp cầu là dập máy đa chức năng tẩy điểm cầu là đơn máy vắt ly tâm đúng không ạ máy bán tự động cũng phải có để phục vụ những cái đồ chuyên dụng đồ vải chuyên dụng khác nhau à, nó sẽ gồm rất nhiều thiết bị đấy thì đấy là đối với những xưởng lớn còn đối với những cửa hàng giặt là thì thường sẽ ở ờ, quy mô là một vài cái máy đúng không ạ đấy thì chúng tôi một là cung cấp toàn bộ thiết bị vật tư trong ngành giặt là cái thứ hai là sẽ hỗ trợ tư vấn thiết kế để chúng ta chuẩn bị mặt bằng chuẩn bị cái cơ sở vật chất đấy đúng không ạ cơ sở vật chất mặt bằng để làm cửa hàng giặt hay xưởng giặt thì nó sẽ gồm là mặt bằng này ví dụ như là rộng bao nhiêu để đủ cho với lượng thiết bị này quy mô này này rồi là mái biết phải cao như thế nào nếu đảm bảo chúng ta làm một cái xưởng lớn này vân vân đúng không ạ rồi là hệ thống cấp điện cho những cái thiết bị đấy này đấy. rồi là hệ thống cấp nước thoát nước cho thiết bị hệ thống thoát khí thoát hơi của máy sấy đấy và hệ thống xử lý nước thải nếu như chúng ta làm những xưởng giặt lớn đặc biệt là những xưởng giặt lớn lại nằm ở những khu du lịch thì lại có một cái điều kiện nữa là xử lý nước thải đúng không ạ thì chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho khách hàng đầy đủ còn tuy nhiên nếu chúng ta làm cửa hàng giặt với một hai ba bốn cái máy để giặt chăn thông thường nhé thì chúng ta không phải xử lý nước thải đâu đấy, không phải xử lý nước thải à, đấy là công đoạn thứ hai công đoạn thứ ba là công ty sẽ vận chuyển thiết bị về nơi lắp đặt vận chuyển thiết bị về nơi lắp đặt đưa vào vị trí và sau đó tiến hành lắp máy đó à, sau khi mà lắp máy xong thì sẽ là quá trình vận hành chạy thử Đấy. kỹ thuật của công ty sẽ ở đó vận hành máy cho máy giặt hoạt động cho máy sấy hoạt động cho là lô hoạt động cho máy thổi tho form hoạt động đúng không ạ mọi thứ hoạt động ok hết tốt hết chất lượng đảm bảo hết thì bắt đầu sẽ hướng dẫn hướng dẫn sử dụng đó thì ví nhà mình ai là người vận hành chính chẳng hạn thì à, kỹ thuật công ty sẽ hướng dẫn nhà mình sử dụng máy giặt máy sấy cầu là vân vân và các cái chương trình giặt thế nào các cái chức năng thế nào các cái cảnh báo như thế nào những cái lưu ý khi sử dụng máy như thế nào đấy là quá trình hướng dẫn sử dụng à, sau khi mà hướng dẫn sử dụng xong thì vẫn cứ vận hành máy để cho nó đảm bảo chất lượng sau đó thì mới nghiệm thu thiết bị đấy thì lúc này máy chạy tốt rồi êm ả rồi đạt tiêu chuẩn rồi hướng dẫn sử dụng rồi thì mới bàn giao cho gia đình đấy. và câu chuyện bàn giao cho gia đình xong thì cũng vẫn chưa phải là xong à, cái việc à, thời gian đầu tiên mà nhà mình vận hành máy ấy, thì chắc chắn nó sẽ không tránh khỏi những cái bỡ ngỡ hay là những cái cần phải hiệu chỉnh đấy. thì sau đấy đội ngũ của công ty sẽ bao gồm đội ngũ bộ phận kỹ thuật đội ngũ tư vấn bán hàng đội ngũ hướng dẫn sử dụng nước giặt nước xả hóa chất đội ngũ hướng dẫn kinh nghiệm làm giật là đấy sẽ đồng hành cùng với quý vị đồng hành lâu dài cùng với quý vị và đặc biệt là thời điểm ban đầu nếu mà trong quá trình vận hành mà quý vị có những cái gì đó vướng bận đấy thì hoàn toàn có thể à, liên hệ trực tiếp luôn với đội ngũ hỗ trợ của công ty để được hỗ trợ đó. và một cái quan tâm nữa của quý vị khi lựa chọn thiết bị thì đó là chính sách bảo hành à, bất cứ sản phẩm nào quý vị mua để sử dụng lâu dài thì đều có bảo hành đấy tuy nhiên là tùy từng mặt hàng khác nhau và cũng tùy từng đơn vị có cái phương châm phục vụ khách hàng khác nhau mà đâu đó vẫn có những đơn vị phục vụ khách hàng hài lòng ở à, đâu đó vẫn có những đơn vị phục vụ khách hàng mà để khách hàng còn phàn nàn chưa hài lòng đúng không ạ đấy thì chúng tôi cũng xin à, chia sẻ về cái chính sách bảo hành của đơn vị chúng tôi như sau à, thứ nhất là về thiết bị thì sẽ được bảo hành dài lâu từ 1 năm trở lên đến 3 năm tuy nhiên nó sẽ tùy từng điều kiện Đấy, ví dụ anh chị mua máy mới tinh hay anh chị mua máy đã qua sử dụng đúng không ạ hay anh chị à, có nhu cầu bảo hành tăng thời gian bảo hành hay không đúng không ạ Đấy, tăng thời gian bảo hành hay không đấy thì nó nó nó nhiều cái yếu tố thì tuy nhiên là chúng tôi sẽ bảo hành trong cái khoảng thời gian từ 1 đến 3 năm tùy từng à, khoản chính sách tùy từng giai đoạn và tùy từng mặt hàng Đấy. và khi bảo hành thì thì quý vị sẽ được hỗ trợ bảo hành như thế nào tôi ví dụ như quý vị mua máy giặt công nghiệp đúng không ạ thì nó sẽ xảy ra những vấn đề gì trong quá trình sử dụng à, thứ nhất nó sẽ xảy ra những vấn đề do người dùng do người dùng cái cái buổi mà lắp máy vận hành và khai trương ấy thì kỹ thuật công ty sẽ hướng dẫn cho quý vị cho khách hàng về cách sử dụng máy tuy nhiên rằng là không phải là sau đó là anh chị sử dụng hết các chức năng của máy luôn đúng không ạ có những chức năng chúng ta hướng dẫn xong nhưng mà sau đấy không sử dụng mà đôi khi phải đến vài tháng sau mới sử dụng đến những chức năng nó không phổ biến đấy đúng không ạ thì quý vị bị quên đúng không ạ thì khi đấy cái việc hỗ trợ của công ty rất là đơn giản thôi quý vị có thể gọi cho kỹ thuật công ty hay nhân viên công ty thì sẽ hỗ trợ quý vị qua điện thoại khi mà gọi video đúng không ạ gọi video thì sẽ hướng dẫn quý vị điều khiển trực tiếp trên bên điều khiển luôn thì cái việc đấy là đơn giản rồi đúng không ạ cái loại lỗi thứ hai đó là lỗi khách quan lỗi khách quan à, yếu tố khách quan nó làm ảnh hưởng khó khăn đến quá trình sử dụng máy tôi ví dụ như là cái nguồn nước của gia đình chúng ta không đảm bảo là nguồn nước thực sự sạch thực sự là tinh khiết nó vẫn có cặn nhỏ đúng không ạ thì trong quá trình mà máy cấp nước vào lồng nó đi qua cái van cấp nước mà nếu như mà nước của mình có cặn thì lâu ngày nó đóng cặn hay nó làm có những dị vật nó làm kênh van cấp nước Đấy. kênh van cấp nước thì khi mà máy không giặt hoặc là giặt vừa giặt xong đúng không ạ thì là trong lồng nó phải khô đúng không ạ nhưng mà nếu mà kênh van cấp nước thì nước nó vẫn chảy vào lồng nó vẫn cấp nước vào lồng đó thì đấy đây nó gọi là một cái lỗi khách quan hay là do ngoại cảnh đấy. thì trong trường hợp này thì về trách nhiệm thì không phải là trách nhiệm của công ty vì công ty đây là nó do ngoại cảnh chứ không phải là do cái máy đúng không ạ thì trong trường hợp này công ty vẫn hỗ trợ khách hàng bình thường và nó cũng rất là đơn giản thôi khi mà quý vị bảo là không biết tại sao mà nước cứ vẫn chảy vào lồng thì à, bên bộ phận bảo hành người ta bắt bệnh ngay đó là do lỗi do kinh van cấp nước thì trường hợp này rất là đơn giản là kỹ thuật công ty sẽ gọi video cho quý khách và hướng dẫn tháo cái bàn cấp nước ở đằng sau máy ra sau đó vệ sinh cho nó sạch sẽ đúng không ạ vệ sinh thật sạch sau đó mình lắp trở lại thế là nó lại ok thôi đúng không ạ đấy nó lại ok rồi nó như kiểu là cái cái cái, cái lọc gió ở những xe máy đúng không ạ hay là cái lọc bụi ở máy hút bụi cũng vậy đấy đấy là cái nhóm lỗi thứ hai mà khách hàng cần phải có sự hỗ trợ của công ty đó là lỗi khách quan Cần lỗi thứ ba là lỗi chủ quan đấy. lỗi chủ quan là do bản thân cái máy đấy. tôi dùng cái từ lỗi thôi nhưng đôi khi thật ra nó cũng không đúng mà là từ lỗi nó gọi là à, nguyên nhân chủ quan ví dụ nguyên nhân chủ quan nhỏ như là cái dây cung loa nó bị trùng thậm chí là à, bị dạn nứt bị đứt đúng không ạ thì nguyên nhân của nó là gì nguyên nhân của nó là sau một khoảng thời gian dài chúng ta giặt đồ thì cái dây cula nó sẽ bị hao mòn và bị bị bị bị, bị một phần là dạn mặc dù là nó nhỏ đúng không ạ thì nó dẫn đến là cái dây cula nó bị trùng Đấy. thì trong trường hợp này dây cua loa là một bộ phận hao mòn của thiết bị đấy trong trường hợp này chỉ cần thay dây cua loa đấy thay dây cô loa thì nếu như trong thời gian bảo hành thì hoàn toàn trách nhiệm đấy thực sự nó vẫn là thuộc về công ty là đương nhiên rồi đúng không ạ đấy như thay dây cô loa nếu nhà mình có những anh những chú hiểu biết về kỹ thuật thì có thể công ty sẽ hướng dẫn tháo cái dây cô loa cũ và lắp cái dây cô loa mới đấy cái này công ty sẽ gửi dây cô loa về gửi về tận nhà mình qua uh, xe khách hay qua một phương án nào đấy nhanh nhất để gửi về nhà mình và hướng dẫn thay cái dây cột loạt thì nó rất là đơn giản thôi còn nếu trong trường hợp mà khách hàng không thay được tức là không hướng dẫn thay nhưng mà không làm được ví dụ vậy hoặc là nhà chỉ có phụ nữ thôi không làm được đấy thì trong trường hợp này à, một phương án đơn giản thứ hai là à, quý khách hàng có thể nhờ có thể thuê nhé thuê những anh chị à, những cái anh à, kỹ thuật ở khu vực nhiều mình mà biết à, sửa chữa máy ấy, người ta vào người ta thay và ví dụ người ta lấy công 100 nghìn đến 200 nghìn giả sử như vậy thì cái chi phí đấy là công ty sẽ sẽ thanh toán đấy vì nó là là cái lỗi nhỏ và công ty thì phân phối cho khách hàng trên toàn quốc ví dụ công ty đang phân phối từ đây vào đến à, trong miền Trung khoảng 600 km mà chỉ thay dây cô loa thôi thì phương án là à, thuê một cái thợ ở đấy người ta thay và công ty chi trả cái khoản tiền đấy thì nó càng nhanh càng tiện lợi cho cả đôi bên cả về phía công ty và cả về phía chủ cửa hàng giặt đúng không ạ còn trong trường hợp lỗi chủ quan của cái máy mà nó là gọi là gọi là lỗi lớn đấy thì đây mới là vấn đề mà quý khách hàng cần quan tâm đấy, thực sự đây mới là vấn đề cần quan tâm thì khi một cái máy mà nó có những vấn đề về kỹ thuật mà không hỗ trợ được từ xa và hướng dẫn anh chị tại gia đình mình để khắc phục cũng không khắc phục được đúng không ạ thì cái việc này là công ty chắc chắn chắc chắn công ty sẽ phải lập tức có kế hoạch cử cán bộ kỹ thuật đến tận nơi để xử lý vấn đề với tiêu chí làm sao khắc phục được cái vấn đề một cách tốt nhất làm sao khắc phục được vấn đề trong một khoảng thời gian nhanh nhất đó thì trên hai cái cái, cái yêu cầu này thì đầu tiên là sẽ phải có cái bước là bắt bệnh đúng không ạ bắt bệnh thì có thể là kỹ thuật sẽ gọi cho quý vị khách hàng nhờ hỗ trợ như là chụp ảnh hay quay video hay là xem cái main nó đang hiển thị như thế nào để sau đó là kỹ thuật bắt bệnh bắt đúng bệnh rồi thì mới bốc thuốc đúng tức là mới mang đúng linh kiện đến để thay hoặc là hiệu chỉnh hoặc là sửa à, đúng không ạ đấy sau khi bắt đúng bệnh rồi chuẩn bị linh kiện rồi thì sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến tận nơi để khắc phục đấy thì cái việc khắc phục này nhanh hay chậm nó cũng lại liên quan đến cái khoảng thời gian mà quý vị báo đến bảo hành ví dụ à, cứ kết thúc ngày làm việc hôm nay thì sẽ bộ phận kỹ thuật sẽ có cái kế hoạch làm việc cho ngày mai thì trong đó sẽ có những đồng chí kỹ thuật là dự phòng công việc phát sinh Đấy, những đồng chí kỹ thuật là dự phòng khi công việc phát sinh thì sang ngày mai giả sử như là buổi sáng buổi sáng đúng không ạ quý vị à, báo đến công ty là máy cần bảo hành đấy thì cái đồng chí mà à, bố trí là dự phòng để xử lý công việc phát sinh kia vẫn đang trực đúng không ạ thì sau đó bắt được bệnh rồi thì đồng chí đó có thể là lên đường luôn trong ngày để về nhà quý vị khách hàng để hỗ trợ xử lý bảo hành Đấy. nhưng trong trường hợp mà tới tận 3 4 giờ chiều ngày mai quý vị báo bảo hành đúng không ạ Đấy thì sau khi mà bắt bệnh xong thì nó đến cả chiều tối rồi thì cái việc mà đồng chí đấy lên đường để đến xử lý luôn thì nó không khả thi một là đi lại khó khăn và hai là đến cũng không giải quyết được vấn đề trong cái việc đêm muộn đúng không ạ đấy thì cái cái việc bảo hành sẽ phải gác lại sang ngày mai mới triển khai đấy thì cái vấn đề bảo hành này khi quý vị mua thiết bị sẽ được thể hiện rõ trong hợp đồng là công ty sẽ hỗ trợ việc bảo hành hỗ trợ về kỹ thuật cho khách hàng trong vòng 48 giờ kể từ khi mà khách hàng thông báo các vấn đề liên quan đến khó khăn trong sử dụng máy đến công ty bất kể đó là vấn đề gì bất kể là vấn đề ờ, do lỗi do người dùng hay bất kể là vấn đề do yếu tố khách quan hay yếu tố chủ quan thì công ty cũng sẽ hỗ trợ trong vòng tối đa là 48 giờ đó đấy là chính sách bảo hành của công ty còn à, nói thêm nữa là về vận chuyển vận chuyển thì công ty vẫn đang có chính sách là miễn phí vận chuyển lắp đặt trong phạm vi 500 km kể từ thủ đô Hà Nội. Đúng không ạ? Kể từ thủ đô Hà Nội sẽ miễn phí vận chuyển trong vòng 500 km. À, trên đây thì Duy Mạnh à, chia sẻ với quý vị về các cái dòng máy giặt công nghiệp các cái điều kiện quan trọng để một cửa hàng giặt là thành công các cái mô hình mở cửa hàng giặt là tại những vị trí địa lý khác nhau đó và cái mức vốn để đầu tư một cửa hàng giặt là đó thì trở lại là mức vốn đầu tư cửa hàng giặt là thì có nhiều mức khác nhau nhưng nếu quý vị mà đầu tư bằng cái loại thiết bị hiệu quả nhất là máy giặt sấy công nghiệp thì mức vốn thường nó phải nằm trong khoảng 80 triệu đồng trở lên đó thì mới à, lắp đặt được thiết bị máy giặt sấy công nghiệp đó và nội dung nữa đó là về hóa chất trong ngành giặt là rồi kinh nghiệm xử lý vết bẩn trong ngành giặt là và chế độ bảo hành lắp đặt của công ty đó và khi mà quý vị tìm hiểu để mở cửa hàng giặt là chắc chắn sẽ có rất nhiều câu hỏi rất nhiều cái băn khoăn rất nhiều cái thắc mắc cần được giải đáp thì quý vị hoàn toàn có thể liên hệ với công ty qua điện thoại 09 63 155 622 qua Zalo 09 63 155 622 hay qua hotline thứ hai đó là 0988 798 456 rồi qua email việt giahanvietnam@gmail.com. À, ờ, quý vị mà cần được hỗ trợ thì có thể liên hệ với công ty bất cứ lúc khoảng thời gian nào. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp quý vị một cách tốt nhất và nhanh nhất. À, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những à, video clip tiếp theo.